sinh mệnh đời người là do thiên định. Tuy nhiên con người cũng có cơ hội để thay đổi vận mệnh của mình. Bói toán có thể biết được một phần nào đó cuộc đời của mỗi người. Vận mệnh con người có thể thay đổi dựa vào những việc làm tốt xấu của họ trong đời. Dưới đây là câu chuyện về thuật bói toán với những bí ẩn về đạo lý sinh mệnh đời người. Hãy cùng tâm linh cuộc sống tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Lương Cung Thần và những bí ẩn về thuật bói toán Lương Cung Thần 1814-1887 Tự Kính Thúc, người Phúc Châu, Phúc Kiến Ông Đỗ cử nhân năm Đạo Quang thứ 17 1837 Làm quan mấy chục năm tại Chiết Giang Ông từng làm chi phủ nhiều tỉnh khác nhau Danh tiếng vang dội Từ nhỏ ông thích nói chuyện về luật nhân quả Chuyện rằng khi cha ông là Lương Trương Cự đảm nhiệm chức lễ bộ thượng thư, thì trùng hợp đúng lúc quan trung thừa của Kim Khê là Dương Hộ không làm quan tổng đốc tuần phủ Chiết Giang nữa, bị giáng chức làm quan tam phẩm khanh đường. Sau đó Dương Hộ bị giáng làm ti chức. Thuật bói toán, có lúc đúng lúc không. Bạn đồng sự biết Dương Hộ tinh thông thuật tướng số, nên tụ tập tìm tới thỉnh giáo. Ông Dương chỉ mỉm cười nói, Ta từ nhỏ đã thích chơi những trò này, có lúc đúng có lúc không, giờ tuổi già, mắt mờ chân chậm, làm sao dám lại đi lừa dối người khác nữa. Lương Trương Cự hỏi đến cùng. Trước khi ông từ chức Tổng đốc và tuần phủ Chiết Giang, cũng từng xem tướng qua gương cho tôi phải không? Dương Hộ đáp, tôi biết rõ vụ án đó đã xảy ra, cũng hiểu mình sẽ mất chức, nhưng nhiều lần nhìn qua gương phán đoán cũng không nhìn thấy điểm báo trước gì, không biết tại sao lại như vậy. Lương Trương Cự nói, khi đảm nhiệm chức vị quan trọng gian khổ ở vùng biên cương, đột nhiên tháo bỏ gánh nặng, trở lại là một vị quan thanh liêm cao quý, sao lại có dấu hiệu tai họa được? Làm sao có cái gì gọi là vận đen đuổi không may mắn? Tiên sinh, con mắt của ông vẫn tinh tường lắm. Đạo lý Sinh mệnh đời người là do tâm tạo thành Dương Hộ chắp tay nói Các hạ nói như vậy quả thực rất sâu sắc Cũng gợi ý cho ta rất nhiều điều Nếu đã hiểu rõ đạo lý này Hà tất phải luận bàn về tướng mạo làm gì Hơn nữa Tướng mạo sẽ thay đổi tùy theo tâm thái Vận mệnh con người là do tâm tạo thành Vốn không phải là kết cục đã hình thành thì không thể thay đổi làm sao có thể cố thủ giáo điều, câu nệ một cách thái quá. Làm sao có thể giống như mò trăng đáy nước thông thường mà yêu cầu ta. Chỉ có cần giữ vững tâm thái thiện lương, an thân yên phận mà thôi. Khổng Thuyên Khê, vị quan lớn khi đó cũng đang có mặt ngạc nhiên hỏi. Những câu chuyện tướng tùy tâm thay đổi, ta thường nghe qua. Tuy nhiên mệnh do tự bản thân ta tạo ra. Tài hạ có chút không rõ, hy vọng tiên sinh có thể giải thích cặn kẽ. Dương Công nói, vận mệnh và tướng mạo đi cùng nhau, chưa bao giờ có chuyện tướng mạo tốt mà số mệnh không tốt, cũng chưa bao giờ với việc vận mệnh tốt mà tướng mạo không tốt. Kỳ tích về lý vệ, quý nhân ắt có người giúp đỡ. Lẽ nào ông chưa từng nghe qua kỳ tích về lý vệ sao? Chuyện rằng khi ông từng một lần qua sông cùng một vị đạo sĩ khi đó họ gặp một vị khách đi đò đang cãi nhau với người chèo thuyền về phía đi đò. Vị đạo sĩ thở dài nói, sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Sao lại còn tính toán mấy đồng tiền này chứ? Không lâu sau, người khách không may bị cột buồm đung đưa quẹt vào người và rơi xuống nước. Anh ta chết đuối không ai cứu kịp. Lý vệ nhìn thấy mọi chuyện, biết vị đạo sĩ không phải người bình thường khi thuyền chạy tới giữa dòng, đột nhiên cuồng phong nổi lên, thuyền lắc lư như muốn lật. Vị đạo sĩ liền thi triển pháp thuật, gạt bỏ cuồng phong, niệm chú ngữ. Đột nhiên gió êm sóng lặng, thuyền qua bờ bên kia một cách bình an. Lý vệ cung kính bái tả vị đạo sĩ. Đạo sĩ nói, người vừa bị rơi xuống sông chết đuối kia là số mệnh của họ. Ta không thể cứu. Ngài là quý nhân, gặp nguy nan tất có thể vượt qua. Đó cũng là vận mệnh, ta không thể không cứu. Có gì đâu mà Ngài phải cảm ơn. Lý vệ bái tả đáp, tôi sẽ ghi nhớ lời dạy này của ông để bảo toàn vận mệnh. Đạo lý Sinh mệnh đời người hạnh phúc là biết đủ Đạo sĩ nghe vậy liền nói Thực ra không phải tất cả đều như vậy sự giàu nghèo của mỗi người đều bởi do tự biết hài lòng với số phận mình. Nếu không an phận với những gì mình có, tính toán ngược xuôi, bôn ba chạy vậy tranh đoạt, rồi lại tự xa lánh mọi người, không từ thủ đoạn nào để đạt mục đích thì sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cũng giống như gian thần Lý Lâm Phủ, Tần Cối, hãm hại Trung Lương, phí công tốn sức cuối cùng chỉ tự rước họa vào thân mà thôi. Còn những người vì lợi ích nâng cao đời sống của đất nước, của người dân thì không thể nói tới số mệnh. Trời đất nuôi dưỡng người hiền tài tài, được triều đình phong quan phong chức. Thân mang trọng trách nhưng không cố gắng làm được việc gì, trời đất cần gì phải dưỡng dục như những nhân tài như vậy. Triều đình cần gì chức quan như vậy. Ông hãy ghi nhớ rõ đạo lý này. Sau đó Lý Vệ thường dùng những lời này tự giới cấm nhắc nhở mình và những người khác. Tuổi thọ mỗi người dài ngắn có định số. Lại có vị quan trung thừa tại Sơn Đông từng thỉnh cầu tìm người toán quái. Ông hỏi xem mình thọ bao nhiêu tuổi thì được trả lời không biết. Ông ta liền hỏi, người trời sao có thể không biết được số mệnh của người phàm trần? Ông được trả lời, Tuổi thọ của những người khác thì có thể biết, riêng ngài thì không thể biết trước được. Thọ mệnh mỗi người dài ngắn có định số. Người thường chẳng qua chỉ là sống hết thọ mệnh đã đặt định cho kiếp này mà thôi. Nếu là các quan lớn nơi biên cương, trọng thần của đất nước nắm giữ trọng trách quyền sinh quyền sát trong tay, một chính sách trị quốc nghiêm minh thiện lương có lợi cho bách tính, thì tuổi thọ có thể vì thế tăng lên một sắc lệnh không tốt làm hại tới muôn dân bách tính thì thọ mệnh sẽ bị cắt giảm. Đây chính là điều các thần không thể dự đoán nữa là tôi. Sinh mệnh đời người thay đổi bởi tự thân. Thầy Toán quái lại nói tiếp với vị quan trung thừa. Có câu chuyện về Tô Thị ngộ sát hai người, bị cắt giảm 2 năm tuổi thọ. Lâu sư Đức ngộ sát hai người thì bị giảm 10 năm tuổi thọ sao? Vì vậy việc số mệnh này, ông nên tự hỏi bản thân mình, đừng nên hỏi ta. Những lời nói này quả thật rất hợp lý, tương ứng với những gì phần trên đã đề cập. Sinh mệnh đời người là do thiên mệnh an bài sẵn. Tuy nhiên tuổi thọ có thể rút ngắn hay kéo dài thêm phụ thuộc vào việc làm tốt hay xấu của mỗi người. Một người sống luôn tranh giành với người khác làm vô số việc tàn ác vì danh lợi thì bản thân thì sinh mệnh người đó khó có thể thay đổi tốt hơn được. Tuổi thọ của mỗi người là có thể thay đổi. Cách duy nhất đó chính là hành thiện tích đức, giúp đỡ mọi người. Vậy là số mệnh của mỗi người nằm trong chính bàn tay của chúng ta. Hy vọng sau khi xem xong video này, bạn sẽ hiểu được quy luật của sinh mệnh, từ đó biết phải làm gì để có được cuộc sống viên mãn. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Trường khí ảnh hưởng như thế nào đến vận mệnh một người? Trường khí của con người không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng sức mạnh của nó rất lớn và có thể tác động đến vận mệnh của một người. Những quan niệm, tín ngưỡng, hoàn cảnh, bạn bè, hô hấp, thức ăn, dục vọng của bạn đều sẽ ảnh hưởng đến trường khí của bạn trường khí này sẽ hình thành nên khí chất, vận khí và vận mệnh của bạn. Khí chất một người mà tốt thì biểu hiện ra là người có tu dưỡng, có đạo đức. Trường khí của người này cũng rất tốt, như vậy sẽ thu hút được những việc và vận khí tốt. Ngược lại, một người nếu như có khí chất không tốt thì biểu hiện ra tinh thần uể oải không vui, làm việc gì cũng không có hiệu suất. Trường khí vì vậy mà cũng xấu đi, hay gặp những chuyện không như ý. Dưới đây là một vài thứ có thể ảnh hưởng đến trường khí của bạn. Trường ý niệm Bạn nghĩ gì, bạn tin vào điều gì? Vậy thì trường khí của bạn sẽ có thứ đó. Đây cũng chính là quy tắc của lực hấp dẫn. Tư tưởng của bạn hấp dẫn những thứ bạn muốn. Tư tưởng của bạn tích cực thì trường khí của bạn cũng tích cực tư tưởng của bạn tiêu cực thì trường khí của bạn cũng tiêu cực, đồng thời sẽ hấp dẫn những người và chuyện tiêu cực. Cho nên phải tăng cường trường năng lượng chân chính của bạn bằng cách luôn suy nghĩ đến những điều tích cực, chính diện. Người có ý thức kiếm tiền thường sẽ thu hút tiền bạc. Người có ý thức nghèo khổ thì rồi cũng dẫn đến nghèo đói. Thông qua suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn, chúng sẽ mở ra con đường dẫn đến những gì bạn nhận thức được, dù giàu hay nghèo, sẽ thỏa mãn chính xác những gì mà bạn muốn. Trong lòng một người nghĩ gì thì nó sẽ thành như thế. Những điều bạn sợ hãi thì rồi sẽ lại xảy ra với bạn. Nói cách khác, nếu bạn có suy nghĩ mãnh liệt về một việc gì đó thì rồi nó cũng tìm đến với bạn. Suy nghĩ là nhân, cuộc sống và hoàn cảnh phù hợp với suy nghĩ của bạn thì chính là quả. Và cái nhân của bạn sẽ thu hút quả. Đây chính là gieo nhân nào gặt quả nấy. Trường yêu thương Tình thương là trường khí vô cùng mạnh mẽ trong vũ trụ này vì nó hòa hợp với vũ trụ. Tình thương là trường khí tích cực trong bạn. Chỉ khi bạn phát ra tình yêu thương thì bạn mới thu hút được tình yêu thương. Vì vậy đừng chỉ yêu cái tôi nhỏ bé của bản thân mình. Hãy yêu thương tất cả mọi người xung quanh, yêu thương bạn bè, cha mẹ, vợ chồng, thân nhân, đồng sự và thậm chí là yêu luôn cả kẻ thù của mình. Yêu thương vạn vật trên trái đất từ bông hoa đến ngọn cỏ. Tình yêu thương bạn gửi đi càng nhiều thì trường khí của bạn sẽ càng lớn. Đồng thời bạn sẽ gặt hái được tình yêu thương càng lớn khi bạn gặp khó khăn hay nguy hiểm, vũ trụ sẽ gửi đến các thông tin mà bạn có thể cảm giác được. Cái này cũng giống như là linh cảm. Ví dụ như, nếu con nhỏ gặp nguy hiểm, người mẹ sẽ cảm thấy hơi khó chịu. Một hôm bạn bỗng nhớ đến một người bạn ở phương xa, thì đột nhiên người đó lại gọi cho bạn. Yêu thương tác động đến trường khí của bạn. Khi một người làm nhiều việc thiện, người đó sẽ tích tụ được trường yêu thương vào lúc có nguy hiểm, trong tiềm ý thức đột nhiên sẽ có cảm giác thân thể ở chỗ nào đó sẽ cảm thấy khó chịu hoặc là sẽ cảm thấy một tín hiệu tần số nào đó. Sau đó dù bạn có tránh được tai nạn hay không thì rồi cũng đều có thể chuyển nguy thành an. Bạn làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ là không có ai biết, trên đầu ba thước có thần linh. Đừng thấy việc khác nhỏ mà làm, đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Cái này cũng giống tư tưởng nhân quả bên Phật gia, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo mà là thời điểm chưa tới. Năng lượng chân chính Trong cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ phát hiện ra có rất nhiều người có năng lượng tiêu cực. Tuy nhiên bạn cũng có thể may mắn gặp được những người có năng lượng tích cực, chân chính. Họ luôn lạc quan vui vẻ. Bạn sẽ dễ dàng bị thu hút bởi những người này và dần dần cũng sẽ ảnh hưởng được sự tích cực từ họ. Năng lượng tích cực có thể kể đến như sức sống, tinh lực sung mãn, hưng phấn, nhiệt tình, hết sức chăm chú, muôn màu muôn vẻ, thử thách tích cực, trong ngoài hợp nhất, cải thiện bản thân, nâng đỡ người khác, ổn định, có trách nhiệm, tỉnh táo, bình tĩnh, yên lặng, thư thái, hài hòa vân vân năng lượng tiêu cực có biểu hiện như tức giận, hoài nghi, ủ rũ, lo âu, gấp gáp, áp lực, thử thách tiêu cực, chuyện bé xé ra to, giao tiếp căng thẳng, oán hận, hối hận, áy náy, tật đố, tự ti, tuyệt vọng, xấu hổ, lúng túng vân vân. Người ta vẫn nói tướng tùy tâm sinh, hoàn cảnh ra sao là do suy nghĩ trong tâm của bạn, tướng ở đây cũng giống như là trường khí vậy.